Xin chào mọi người, mình là Hoàng Toyota Phú Thái Đức Hà Tĩnh. Năm 2020 vừa qua là một sự nổi dậy của phân khúc xe crossover hàng C, hàng D với sự ra mắt của tân binh Toyota Corolla Cross. Và đến năm 2021, phân khúc xe sedan hàng B trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự ra mắt của Hyundai Accent và Honda City phiên bản mới, Toyota đã có động thái gì để đáp trả lại những đối thủ đến từ Hyundai và đến từ Honda để xứng với ngôi danh là vua của phân khúc sedan hàng B. Năm vừa qua thôi chúng ta đã có một bản nâng cấp nhẹ nhẹ về tính năng và năm nay chúng ta lại có một bản nâng cấp nữa. À, điều này thể hiện thấy sự lắng nghe người dùng hơn nữa từ phía Toyota. Đây là một chiếc xe được gọi là thánh ở Việt Nam. Tuy nhiên, à, nó có rất nhiều người yêu và cũng rất nhiều người ghét. Toyota Việt Nam đã không ngừng lắng nghe người dùng, đưa ra những bản cập nhật kịp thời để đáp ứng được nhu cầu của phía khách hàng từ người dùng ở Việt Nam. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chiếc Toyota Vios phiên bản 2021 để thấy Toyota đã làm gì để giữ vững ngôi, ngôi vương là chiếc xe thần thánh ở Việt Nam là chiếc xe bán chạy nhất phân khúc sedan hàng B. Trước đây chúng ta đã có quen với một Toyota 4 năm mới thay đổi 4 năm mới nâng cấp một lần thì hôm nay chúng ta đã có Toyota 1 đến 2 năm đã có những động thái thay đổi nhằm cải tiến hơn nữa về chất lượng, về tính năng để đáp kịp thời thị yếu của người sử dụng. Chiếc xe Toyota Việt vừa cấp biến đại lý và cùng ngay hôm nay luôn thì Toyota Việt Nam đã công bố giá cho sản phẩm mới này. À, giá cụ thể Hoàng sẽ để ở phía sau clip để mọi người cùng tìm hiểu. Nếu như mọi người thường nói Toyota ít tính năng Toyota ít option và Toyota già nữa xấu xí thì mọi người hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả xem thử chiếc xe nào có nhiều tính năng hơn phiên bản Toyota Việt 2021 hay không nhé Đấy là một bản nâng cấp thế nên những thay đổi nó sẽ tập trung ở phần ngoại hình bên ngoài Điều đầu tiên à, mình muốn chia sẻ với mọi người về phần thay đổi lớn nhất ở bản cập nhật này chính là hệ thống lưới tản nhiệt và cúm đen Chúng ta có một phần lưới tản nhiệt được làm lại hoàn toàn mới Nó cũng là nhựa thôi Tuy nhiên phần nhựa của phiên bản vi ớt mới này nó đã toát lên một cái chất gì đó cứng cáp hơn và tỉ mỉ hơn so với phiên bản trước Ở phiên bản trước chúng ta có một phần nhựa bằng nhựa sân sân Thì bây giờ chúng ta đã có một phần nhựa hoàn toàn mới Chỉ là nhựa thôi Nhưng Nó rất tỉ mỉ Và có nét gì đấy Nó chất hơn về nhận định đẹp xấu thì mình sẽ để mọi người tự đánh giá Đây là một cú của mỗi người Tuy nhiên phong cách mà nó toát lên Mình cảm thấy Toyota Việt mang đến một không khí nó trẻ trung, nó khỏe khoắn hơn Về phần đen của chiếc Toyota Việt Trước đây khách hàng bảo là Ở ờ, trước đây Vios sẽ 2020 rồi mà sử dụng công nghệ halogen Thì hôm nay Toyota đã thay đổi nó và sử dụng hoàn toàn công nghệ LED Chúng ta có một phần cụm đen chiếu sáng phía trước hoàn toàn là bóng led nó sẽ cho một ánh sáng trong trẻo tự nhiên nhất nhìn vào cùng bóng đen này thì chúng ta sẽ thấy uh, phảng phất đâu đây hình ảnh của một chiếc hình ảnh của một bộ đen của chiếc Toyota Fortuner phiên bản mới và đó cũng chính là chút cảm hứng đến từ những dòng xe Lexus công ty con của Toyota nếu như nếu như những cái khoáng này những cái khoáng bóng đen này mắc câu hơn một xíu nó éo một xíu thì nó sẽ rất là Lexus Tuy nhiên đây là một cái điểm rất là đáng khen cho Toyota đã cố gắng thay đổi một diện mạo mới mẻ cho người dùng. Và ở phần đèn sương mù của chiếc xe cũng đã được trang bị hệ thống đèn LED. Đèn phía trước LED, đèn sương mù LED và lát nữa thì đèn hậu của nó cũng sẽ được trang bị công nghệ LED. Trong cái hệ thống bóng đèn chiếu sáng răng LED này nữa, chúng ta còn có một số tính năng công nghệ tích hợp vào đó. Nó sẽ có công nghệ đèn chiếu sáng tự động, bật tắt ngay và đếm Chúng ta có hệ thống đèn hỗ trợ dẫn đường Follow Me Home còn cụ thể tính năng và cách sử dụng những tính năng đó như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi ở những video tiếp theo. Hoàng sẽ ra một video mới hướng dẫn tất cả mọi người sử dụng tất cả những thao tác ở chiếc Việt mới này. Và mọi người có thể kể cho Hoàng được những chiếc xe nào trong cùng phân khúc nó nhiều công nghệ đen hơn chiếc Toyota Việt này không ạ? Và phía trước này chúng ta có luôn hệ thống cảm biến va chạm phía trước. Và phía sau kia chúng ta lát nữa sẽ có đến 4 chiếc cảm biến tổng số cảm biến là 6 mọi người có thể kể giá được một cái tên trong phân khúc xe sedan hàng B ở Việt Nam có nhiều cảm biến hơn chiếc xe này không ạ? Còn về động cơ, ở về dưới nắp capo của chiếc xe này chúng ta có hệ thống động cơ 1.5 lít sử dụng hộp số tự động vô cấp cho khả năng vận hành thực sự rất mượt mà. Nếu như mọi người đang tìm hiểu một chiếc xe tốt nhất về động cơ trong phân khúc tìm hiểu về động cơ nó mạnh mẽ hay không, tiết kiệm nhiên liệu hay không mọi người chỉ cần gõ Google và đặt những con số đó cạnh bên nhau để xem động cơ của chiếc Toyota Vios sử dụng bao nhiêu mã lực và tiêu thụ bao nhiêu nhiên liệu để biết chiếc xe nào tối ưu nhất về động cơ. Thay vì sử dụng bộ mâm đứng nào như trước đây thì Toyota Vios đã có một bộ mâm phanh xước hoàn toàn mới, khỏe khoắn hơn và thể thao hơn. Mọi người thấy bộ mâm này như thế nào? Tuy nhiên à, chiếc xe này vẫn sử dụng bộ lốp của Bridgestone cho khả năng vận hành êm ái và bền bỉ. Ở phần đuôi xe, ở phần thân xe thì chúng ta vẫn được Toyota giữ nguyên phần thiết kế Đấy là đuôi xe của chiếc Toyota Việt nó cũng bình thường như những chiếc Việt khác thôi Nó cũng có hệ thống camera lùi Tuy nhiên, điểm khác của nó chính là hệ thống cảm biến lùi Chúng ta có 4 tân đến 4 cảm biến 4 cảm biến lùi ở phía sau Trong khi đến năm 2021 ở những phiên bản mới Chúng ta có những chiếc xe sedan ở phân khúc hàng B chỉ có cảm biến lùi sau Và có những con xe vừa mới ra đây thôi Không có hệ thống cảm biến hoàn toàn không có hệ thống cảm biến à, năm vừa rồi Toyota Việt Nam được vinh dự nhận một giải rất là đặc biệt đấy chính là giải hãng ô tô ở Việt Nam có số lượng xe đạt tiêu chuẩn an toàn lớn nhiều nhất ở Việt Nam hiện giờ hầu như tất cả những xe ở Việt Nam mà Toyota bán ra đều đạt được chứng chỉ Asian NCAP 4 đến 5 sao thực sự đây là một nỗ lực nâng cao về tình an toàn của xe mình sẽ bỏ qua những cái phần thông số kỹ thuật khô khan nói về uh, dung tích bao nhiêu lít có rồng nhất phân khúc hay không thì những cái này mọi người tất cả mọi người đều có thể tìm hiểu trên mạng đặt những con số cạnh nhau để xem chiếc xe nào là chiếc xe có phân cục rộng rãi nhất phân khúc chúng ta sẽ cùng đi vào trong phân nội thất tìm hiểu ờ, trong phân nội thất thì Toyota Việt Nam thay đổi không quá nhiều những cái điểm thay đổi này nó sẽ đến từ đến với cái bản phiên bản mới nhất phiên bản cao cấp nhất của Toyota Vios đó là phiên bản GS gọi nôm na là bản thể thao bản Sport à, ở đấy là phiên bản G bản phổ biến nhất thôi nó tiếp tục sử dụng nội thất giá màu bé và phần thiết kế như bản năm 2020 thay đổi à, ở phía trong phần nội thất nó sẽ đến từ khu vực màn hình một thay đổi nhỏ nhỏ về hệ thống an ninh bảo mật chìa khóa và à, những tính năng nhỏ giống như là khóa từ đồng lốc năm ngoái trước có thì năm nay đã được Toyota Việt Nam bổ sung còn về giá bán thì sao đấy là một trong những cái yếu tố đặc biệt rất là quan trọng đấy trưởng cửa rất là chắc chắn hiện tại Toyota Vios phiên bản 2021 được bán ở Việt Nam với khá là nhiều phiên bản từ phiên bản số sàn số tự động bản đặc biệt uh, bản 3 túi khí 7 túi khí sáng hôm nay thì Toyota Việt Nam đã công bố giá và mình sẽ đọc giá cụ thể nhé Việt số sàn 3 tuổi khí có giá niêm yết là 478 triệu đồng. Bản việt E 7 tuổi khí có giá là 495 triệu đồng. việt E CVT số tự động bản 3 tuổi khí có giá là 531 triệu và bản 7 tuổi khí có giá là 550. Đặc biệt phiên bản G có giá là 581 triệu và bản Sport bản Sport bản GS có giá là 630 triệu. Đến một khoảng giá khá là dài và rộng và rất nhiều phiên bản để quý khách hàng lựa chọn giá xe cụ thể thì mình sẽ để ở góc màn hình để mọi người tiện theo dõi. Sau video này là video hướng dẫn sử dụng xe và lái thử quá trình vận hành thực tế của xe. Mọi người nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Toyota Phú Tế Đức Hà Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào!